biết bồi hồi vì rằng ơi thiết tha nếu hồn quê tân đẩy lòng xa xứ một câu thương câu nhớ mãi đời chờ hết dần rồi thương cháy lòng em nỗi nhớ show cherry nó lấy giọt nắng mặn quê nhà bao trái tim của người dân xứ nghề không thể chối về đúng nghĩa